anh ơi hôm trước anh giới thiệu em con iPhone 12 Pro ấy con đấy thì giá rẻ rồi nhưng mà em sinh viên em lại không đủ tiền thì con 11 Pro thì giá có rẻ hơn nhiều không? Rẻ nhiều, 11 Pro thì ờ, rẻ hơn là 6 triệu cơ tôi nghĩa là bây giờ chỉ hơn 13 triệu đấy là 11 Pro rồi đấy, còn anh xem nhé, là 11 Pro quốc tế đấy iPhone 11 Pro quốc tế chuẩn nguyên zin thì tại bên mình đang rất là nhiều luôn nhá tại mở rất là nhiều luôn và giá rất là rẻ nhá đó chỉ hơn 13 triệu thôi là các bạn có thể mua một chiếc iPhone 11 Pro như này rồi này các bạn nhìn thấy nhá bên mình hiện tại đang đủ màu mà, mà đang đủ màu có màu à, trắng này màu đen này màu vàng và cả màu xanh màu xanh uh, rêu ấy mà mọi người ngày xưa cái máy ấy, màu này mọi người săn rất là nhiều nhưng bây giờ giá rất là rẻ thôi nó chỉ xanh lệch các màu chỉ 100 nghìn thôi đó và các máy ở tại máy bọn nó đẹp như này này máy 95 99 hay là máy La Liu nó chỉ khác nhau về pin thôi và máy 95 thì nó hơi chảy chảy một chút xíu thôi chứ còn máy 95 bên mình thì như máy 99 bên khác bán rồi đúng không bây giờ mờ như vậy rồi họ đẹp như này nhá các anh em nào ở Hải Phòng nếu qua 170 là chay thôi máy đẹp rất là nhiều và dung lượng rất là đủ nhá có 26 g này đó có 64 g này đó. ví dụ như một chiếc màu xanh như này, Đó. hiện tại bên mình đang bán là có 13 triệu 950 thôi 13 triệu 950 như thế này rồi nhá đó, thoải mái mua đi bản 256 thì đắt hơn tầm 1 triệu đó, bản 256 thì đắt hơn tầm 1 triệu đó màu vàng với màu xanh thì bằng tiền nhau màu trắng thì rẻ hơn 100 màu đen thì rẻ 100 đó giá thì như thế thôi thế là các bạn có thể suy luận là giá hiện tại là bao nhiêu các bạn có thể vào website mm.vn để mua hoặc các bạn đến trực tiếp tại 170 lấy chai hiện tại giá đang rất là rẻ nha 11 Pro giá chỉ hơn 13 triệu thôi nhá